bạn là không mà làm ngã hồ bơi vậy. Yang dok keran krim hulu kan enggak mau deh. Napa samra berani buat mau deh. Tum hulu ngitung nggak yang deh. Đúng rồi dạ. Yang samra rồi đấy. Ada samra gak. Samra gak samra sana. Berani banyu. ប្រាក់អ៊ុនប្រាក់អ៊ុនទឹកឡាយក៏ប្រាក់មកអូហូដេកឡើងបិទឡើងអាចឡើងឡើងឡើងឡើងឡើង đi rồi thọc bạc mặt còn Thơ được rồi พื่อเล็กเอารักเล็กมึงอ่ะพื่อมึงบังกัจริงจริงะพื่อเล็กมึงเพือมึงเพื่อมึงเพื่อก็เดินเลยมาก็มึงเราคุยกันดิไฮ้แค่พิ่อมึงหรอวะ nhà ông ta tại nhà ông ta mra pha cái này bài chứ còn cây nhà ngang giật giật cọ quy đấy à, lòng mọc nga ẩn tầm dân lên đấy khát hay gấp mình mãi không liêu gặp kêu cái này là hồi này là mình rồi nhiều lai chứ mà cái rồi lên lên cái phong rồi chứ tình hình đấy như ra mà đi đó này Mro, mro indah. Nah, itu jak mah. Dilok, dilok deng. Ah, dilok, kok dilok menau senai. Nah, gitu dong ini. nào thế này, nau senai. Atas lính, Quay bắt cây dừa ra thằng nào nào cái hàng mũi cầm bao lẹ lên thật mặt là lên bà này chuyển đấy, chuyển, mình cắm được rồi, ok, tiếp Bắn không rồi. Mà kìa. Gọi là. Làm sao? Tụi này xem. Rồi đó đừng động có phạt ừ, mất hình như cái điều này trời phải lấy cái điều này đây à chọn tuần một tuần tin đỡ ăn được cái ngăn cái tầm Thank you. con oi lên bữa từng rồi con oi là cái ngang lên là mặt gì đó đúng rồi na na tụm lên dài tăng hình bộ kịch bài thơ có hình bài bằng cái gì ta Ang una rin maala ka din na ang maajay yung maplay manglong po rahoy. Mla pa ya. Ron ah Alex. Ờ, tắt cái dài tất cổ rồi chân nhậu rồi thành nóng cái này đấy là thơ cái ngay cả hạt đồ Ai quật Bắn tư bên này Siêu cay luôn Đấy bọc nga này là chắc là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ta thì làm bẹ lục rạo được như này bui sao này có đi mà anh mong việt là anh mong là bất tận gì đốc đốc đốc đốc kìa đốc anh tay dạ, cái giả này nhất là chập bắt tay ngộ chập bố bố anh mong này một tiết đấy này màu rau úi bạo nó rau này យករងនោះឡាបាទផាត់គឺអេមុនសាំងឡាំងប្រហោឡើយយឺនរៀបទៅនោះមកជិះតអឹមតាជិះតអេមកត្រែពួកមិនសេះក្រាទៀតចាយបាញ់សេះសៅមកស៊ីវកៃគូឡូបើផងគូគូគូបងផងបងផងអូហ៊ីតនេះ Aku ndak ndak ndak yo nek sun. Sun ngerat nek. Nek nang leup leup. Tai nem. Apa tu? Cắt. Untuk betul nói. Sạc ta. Cắt ta Bộ sẽ ra bộ sẽ quanh kiện người ta bưng tôm tạm ngại nó lần đợi vụ tâm này là tiệm là ngại thì là này như bộ bọn ta nhỉ lấy lỡ là mặn thằng mặn ลาเอาละตาเลยตาเลยคนในมรหันใจอยังจิงจอยลำรอตักละไปรถไม่ใจนั่นละนั่นละโอ้หกแปดละเด้ยร์ไม่ไม่จิงจไปไหนอ่ะครับลำเงือกเฮ้ยรถปลดเดียวนเห็นไปไหน lăng nè, mà bao một năm họ với á xin chào mọi người lăng bao một năm pa này đủ <laughs> me ngon này đi <laughs> lên à, à con này lắc không có lên một năm lắm bắt này ai phải là mỹ tật đi cái lọ yêu sữa đó là lọ yêu ấy hả chẳng yêu chẳng mắm mẳng nhiều ai à, lên nằm bạc rồi à Um bãi tóc siêu ngon này ừ, ngon thế nhỉ được cái cuộc bình không mẹ đang áp bộ bụng sẽ ra bụng sẽ quanh ôi tao này nhiều bình ăn nóng mà rồi heo nóng của bố đấy đây bốn tư ông bầu ấy bầu ấy ôn đầm nè pro cho lạch lỏ ừ. ừ này nè kia tính này này nó ra tam máu à. dạ ngàn vậy ra tam mẫu dạ ngàn vậy vừa lấy mà này bằng gì ra ô à, chung là mẫu hả tấm một chim một làng có tấm này kìa Chào dạ, đấy. Đây cái bukangan lah nyuk bang oleh mai ke baji ke itu ingat jam tu jam ia lắm nan ai ke ngon ngon bang ini ah lah on lah hei ah lung mak mra pa mra pa ke nan itu ni nói mơ được kết thúc video này các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh. Xin cảm ơn các bạn.